anh chỉ là đăng nhập vào à, trang web elearning.daichilai.com.vn sau đó anh chị đăng nhập mã code và mật khẩu của mình vào sau khi đăng nhập vào thì chúng ta sẽ tìm cái khóa học của mình là khóa học elearning và vào nền tảng thành công bấm vào vào học khi bấm vào thì chúng ta sẽ thấy giao diện nó hiện ra là 8 phần học mình sẽ học từ phần 1 bấm vào học các bạn đến với khoa học trực tuyến nền tảng thành công của công ty bảo hiểm nhân thọ Daichi Việt Nam tôi là Thiên Kiều đến từ bộ phận huấn luyện kinh doanh của Daichi Life Việt Nam sẽ đồng hành cùng với các bạn trong buổi học ngày hôm nay sau buổi học này tôi tin rằng sẽ giúp cho các bạn hiểu được giá trị nhân văn của nghề tư vấn tài chính nắm được quá trình hình thành và phát triển của Daichi Life Nhật Bản và Daichi Life Việt Nam hiểu được các kiến thức chung về ngành bảo hiểm, biết được vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ trong đời sống. Nào, các bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa? Trước tiên, hãy cho chúng tôi biết khi chọn một nghề mới, bạn thường quan tâm đến điều gì nhiều nhất? Hãy lấy giấy bút ghi ra những điều mà bạn đang quan tâm hiện nay nhé. Có phải những điều bạn vừa ghi là Bạn mong muốn có một thu nhập tốt để xây dựng cuộc sống Bạn muốn một công việc cho bạn chủ động hoàn toàn về thời gian, về phương thức làm việc. Bạn đang mong muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, được thể hiện đúng năng lực của bản thân mình. Và chắc hẳn là còn nhiều nữa phải không ạ? Bạn có đồng ý với tôi rằng thông thường rất khó để tìm một công việc có thể đáp ứng được tất cả những điều mà chúng ta mong muốn phải không ạ? Cho nên khi lựa chọn một công việc nào đó chúng ta thường chấp nhận quyền lợi này và phải hy sinh những quyền lợi khác. Ngày hôm nay, tôi xin được chúc mừng bạn vì bạn đã lựa chọn hợp tác cùng với Dachilai Việt Nam. Để Dachilai Việt Nam có thể đáp ứng được tất cả những điều mà bạn đang quan tâm và mong muốn hiện nay, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những cơ hội gì? Vâng, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một công việc có thu nhập cao không giới hạn. Bạn có cơ hội được thăng tiến trong nghề nghiệp, được phát triển mối quan hệ cá nhân, được tôn vinh tưởng thưởng và bên cạnh đó một điều tuyệt vời nữa đó là bạn có thể giúp ích cho cộng đồng nữa. Đầu tiên tôi xin chia sẻ lợi ích công việc này sẽ mang đến cho bạn một nguồn thu nhập cao không giới hạn. Thu nhập của bạn sẽ được chi trả theo đúng năng lực, kết quả và sự đóng góp mà bạn mang lại. Chính bạn sẽ là người tự quyết định thu nhập cho mình. Và bạn hoàn toàn được chủ động quyết định thời gian làm việc. Khi bạn đầu tư nhiều thời gian, nhiều công sức nhiều tâm huyết vào công việc này thì tôi tin chắc rằng bạn sẽ có một thu nhập hoàn toàn xứng đáng. Để bạn dễ hình dung, sau đây tôi xin được lấy một ví dụ về thu nhập trung bình của một người tư vấn viên khi hợp tác cùng với Lai Việt Nam. Nếu bạn tư vấn thành công một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với mức tiết kiệm hàng năm là 15 triệu, thì hoa hồng trung bình bạn được nhận là 30%. Như vậy, bạn đã mang về thu nhập cho mình là 4,5 triệu đồng rồi. Nếu bạn đều đặn mang về một hợp đồng trên tuần, bạn có thể đạt mức tổng thu nhập là 216 triệu đồng trên một năm. Như vậy, thu nhập bình quân mỗi tháng của bạn là 18 triệu đồng. Với mức thu nhập này, hiện nay đang cao gấp 3 lần so với mức thu nhập bình quân trên đầu người của người dân Việt Nam. Thật hấp dẫn phải không nào? Chưa hết, bên cạnh đó, Daichiline Việt Nam còn có các khoản thưởng thêm như thưởng chuyên nghiệp quý, thưởng cá nhân ưu tú, thưởng thăng tiến hay thưởng buýt sale bạn vui lòng tham khảo thêm phương thức tưởng thưởng năm 2020 nhé. Như vậy, chỉ bằng một phép tính đơn giản thôi, chúng ta cũng có thể thấy được rằng với công việc này, bạn chỉ cần nỗ lực trong vòng 5 năm, bạn có thể tạo ra thu nhập trong vòng 20 năm. Lợi ích thứ hai tôi muốn chia sẻ với bạn, đó là bạn sẽ có cơ hội được thăng tiến lên những vị trí cao hơn mà không bị ràng buộc hay giới hạn bởi bất kỳ điều gì. Hiện nay, life Việt Nam có các con đường để bạn định hướng như sau. Thứ nhất, phát triển sự nghiệp theo hướng tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Thứ hai, phát triển theo con đường quản lý. Và bạn được quyền tự quyết định lựa chọn con đường thăng tiến của mình. Công ty đưa ra những chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng giúp bạn có thể kiểm soát được mục tiêu của mình, nỗ lực, phấn đấu công bằng. Việc thăng tiến hoàn toàn dựa vào chính năng lực của bạn. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta có rất nhiều cơ hội, công cụ để mở rộng mối quan hệ như Facebook, Zalo, và công việc này cũng sẽ mang đến cho bạn nhiều mối quan hệ mới. Đặc biệt hơn, chúng ta có thể biến tất cả những mối quan hệ này thành tài sản vô hình trong kinh doanh. Tôi lấy ví dụ, khách hàng của bạn là giáo viên. Bạn có thể mở rộng mối quan hệ với những người thân, bạn bè, đồng nghiệp, phụ huynh của chính vị khách hàng này. Như vậy, mối quan hệ chính là tài sản vô giá của tư vấn tài chính không những ở hiện tại mà cả trong tương lai nữa. Để ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp của bạn, Ngoài chính sách thu nhập và sự thăng tiến trong công việc, Dachilai Việt Nam còn tôn vinh tưởng thưởng những giá trị không thể đong đếm được bằng tiền bạc đó là bạn sẽ được đứng trên bục vinh danh, được nhận những bằng khen, được nhận những lời chúc mừng từ ban giám đốc công ty và đồng nghiệp. Bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị qua các chuyến du lịch vòng quanh thế giới miễn phí. Đã bao lâu rồi bạn chưa được đi du lịch? Hãy cùng tìm hiểu điểm đến tiếp theo của năm nay nhé! Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội để trở thành thành viên của Hiệp hội Tài chính Quốc tế MDRT, là một trong những danh hiệu cao quý nhất của ngành bảo hiểm nhân thọ trên thế giới. Tất cả những điều chúng ta vừa tìm hiểu chỉ mới dừng lại ở lợi ích dành cho chính bản thân của bạn mà thôi. Điều tuyệt vời hơn ở công việc này mà tôi muốn nói đến đó chính là giá trị nhân văn mà chúng ta mang đến cho khách hàng. Cứ mỗi hợp đồng được ký kết là bạn đã giúp cho khách hàng thực hiện được kế hoạch tài chính cho gia đình, cho dù có bất cứ biến cố gì có thể xảy ra đi chăng nữa. Thì tương lai học hành của con trẻ hay quỹ dự phòng tài chính cho gia đình hay quỹ hưu trí an nhàn khi về già vẫn được đảm bảo thực hiện. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì bảo hiểm nhân thọ là một hình thức tiết kiệm có bảo vệ. Nếu may mắn không gặp rủi ro, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán khoản tiền đáo hạn cho khách hàng lớn hơn tổng phí đóng mà khách hàng đã gửi vào cho công ty. Điều này giống như là gửi tiết kiệm nhận lãi vậy. Nhưng đặc biệt hơn những hình thức tiết kiệm khác đó là khi rủi ro xảy ra như ốm đau, bệnh tật, tai nạn hay xấu hơn là mất sớm, thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả một khoản tiền lớn hơn số phí mà khách hàng đã gửi cho công ty cùng với các khoản lãi. Đây chính là sự bảo vệ về tài chính mà chỉ có bảo hiểm nhân thọ mới có thể thực hiện được. Vì vậy, bảo hiểm nhân thọ là quỹ tiết kiệm khi bình an và là quỹ dự phòng khi không may xảy ra rủi ro. Hay nói một cách khác, bảo hiểm nhân thọ chính là tiền. Vậy tiền này dùng để làm gì? Thứ nhất, đây sẽ là quỹ tài chính cho việc học vấn của con cái. Xét cho cùng, bố mẹ nào cũng mong con cái của mình được ăn học thành tài, được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến trên thế giới hiện nay. Bảo hiểm nhân thọ chính là chắc chắn cho con được ăn học nên người. Thứ hai, bảo hiểm nhân thọ cung cấp quỹ dự trữ tài chính cho cuộc sống về hưu an nhàn cùng với các chi phí y tế cho tuổi hưu trí. Khi về già, không ai muốn phải sống phụ thuộc, trở thành gánh nặng của con cái. Thậm chí hơn thế nữa, họ còn muốn có một khoản tiền riêng để dành cho con cháu sau này. Bảo hiểm nhân thọ đảm bảo tuổi già an nhàn không phụ thuộc. Thứ ba, bảo hiểm nhân thọ cung cấp quỹ dự phòng tài chính cho những trường hợp không may mắc bệnh hiểm nghèo. Bệnh hiểm nghèo đòi hỏi một khoản tiền rất lớn để chữa trị. Với nhiều người, đó là một gánh nặng. Bảo hiểm nhân thọ chính là một giải pháp cứu cánh giúp cho khách hàng có thêm một khoản tài chính chữa trị kịp thời. Và cuối cùng, bảo hiểm nhân thọ giúp ổn định thu nhập và duy trì mức sống cho gia đình khi người trụ cột không may mất sớm. Bảo hiểm nhân thọ có vai trò và ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống của con người. Tuy nhiên, không có nhiều người hiểu đúng và đủ về tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ. Chính vì vậy, bạn đóng vai trò như một chiếc cầu nối giúp bảo vệ hàng trăm gia đình thông qua các giải pháp tài chính của Life Việt Nam. Như vậy, tôi vừa chia sẻ với bạn về công việc của một người tư vấn tài chính khi hợp tác cùng với Life Việt Nam. Một công việc vừa mang ý nghĩa nhân văn được giúp đỡ những người khác không chỉ bằng lời nói mà bằng những hành động thiết thực hơn, vừa mang lại lợi ích cho chính bản thân của mình thì tại sao bạn phải ngại, phải không nào? Ngày hôm nay, chúng tôi mang đến cho bạn một cơ hội để giúp bạn biến ước mơ của mình trở thành hiện thực. Một cơ hội để bạn được đứng trên vai người khổng lồ trong ngành tài chính bảo hiểm đó chính là tập đoàn Daiichi. Và đây cũng là một trong những ngành đang phát triển mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam, bởi hiện tại còn hơn 90% dân số chưa có bảo hiểm nhân thọ. Chúng tôi trao cho bạn cơ hội, con lựa Chọn là của bạn. Chính vì những lợi ích mà công việc này mang đến cho khách hàng và tư vấn tài chính, nên không phải ngẫu nhiên và thiếu cơ sở khi mà Shirley Field, một tác giả người Anh đã bình chọn và đưa vào quyển sách bestseller của ông rằng tư vấn bảo hiểm là top 5 trong số 100 nghề tốt nhất của thế kỷ 21. Top 5 nghề đó là Tổng giám đốc, ngôi sao thể thao, giải trí, các chuyên gia, chủ doanh nghiệp, ngành tư vấn tài chính, bảo hiểm, chứng khoán. Tuy nhiên, bất kỳ ngành nghề nào, thành công cũng không tự nhiên mà đến – Tất cả đều phải trải qua một quá trình học tập, rèn luyện và nỗ lực. Để giúp bạn có một nền tảng thành công thì công ty đã xây dựng một hệ thống các chương trình đào tạo miễn phí dành cho tư vấn tài chính như sau. Đầu tiên là chương trình nền tảng thành công. Chương trình này sẽ trang bị cho bạn những kiến thức cơ bản về ngành bảo hiểm và một số những sản phẩm chủ lực của công ty đang được rất nhiều khách hàng tin dùng. Kế đến là chương trình đồng hành khởi nghiệp thành công – Chương trình này sẽ giúp cho bạn có thêm những kỹ năng để tiếp cận khách hàng, trình bày giải pháp, xử lý từ chối và chốt hợp đồng. Ngoài ra, còn có các chương trình kỹ năng nâng cao, phát triển năng lực cá nhân và phát triển năng lực quản lý. Bên cạnh những khóa huấn luyện tập trung, bạn còn được bồi dưỡng kỹ năng và kinh nghiệm từ những anh chị thành công đi trước trong quá trình hỗ trợ bạn tư vấn thực tế. Vào nghề này, bạn sẽ thấy mình trưởng thành và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Như bạn đã biết, Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm vô hình, nên khách hàng chỉ có thể đánh giá và quyết định chọn mua khi người tư vấn tài chính chuyên nghiệp và có uy tín. Sự chuyên nghiệp thể hiện đầu tiên qua hình ảnh. Chính vì như vậy, ngay từ hôm nay, bạn hãy chuẩn bị cho mình trang phục chuẩn mực giống như hình ảnh chúng tôi minh họa nhé. Bên cạnh đó, sự chuyên nghiệp còn được thể hiện qua tác phong, qua việc giữ lời hứa, qua việc tuân thủ kỷ luật, tư vấn đúng và đủ cho khách hàng nữa. Trong khóa học lần này, bạn cần đầu tư thời gian học tập, ôn luyện thật tốt để đảm bảo kiến thức, kỹ năng có thể giúp bạn tư vấn đúng và đủ cho khách hàng nhất. Sau khi kết thúc khóa học, chúng ta sẽ có những buổi ôn tập và thi tốt nghiệp để đánh giá lại quá trình học tập của bạn. Chúc bạn thành công! Hiện nay, có khoảng 20 công ty bảo hiểm nhân thọ có mặt tại thị trường Việt Nam. Tại sao bạn nên trở thành tư vấn tài chính của công ty Daichi? Hãy lưu ý những nội dung dưới đây nhé! Thời gian thành lập vị thế của công ty trên thế giới và tại Việt Nam, hệ thống và mạng lưới, sự cam kết của công ty, sự ghi nhận của chính phủ. Như bạn đã biết, Nhật Bản là nơi sản sinh ra rất nhiều thương hiệu mang tầm cỡ thế giới như Honda, Toyota, Sony, Toshiba, vân vân. Và Daichiline cũng là một tên tuổi lớn mang chất lượng Nhật Bản, mong muốn được phục vụ khách hàng trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm. Và tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Life Nhật Bản và Life Việt Nam. Life Nhật Bản được thành lập vào ngày 15 tháng 9 năm 1902 và ngay từ những ngày đầu thành lập, Life Nhật Bản đã chọn thủ đô Tokyo là nơi đặt văn phòng chính của mình. Với kinh nghiệm trên 117 năm hoạt động trong ngành bảo hiểm nhân thọ và giá trị nền tảng khách hàng là trên hết luôn được kế tục cùng với phương châm cốt lõi gắn bó dài lâu. Daichilai luôn nỗ lực cung cấp những sản phẩm dịch vụ tốt nhất để đáp ứng nhiều nhu cầu tài chính đa dạng của người dân hiện nay. Daiichi Nhật Bản là công ty bảo hiểm nhân thọ đứng thứ hai tại Nhật Bản. Hiện tại, công ty đang quản lý tổng giá trị tài sản lên đến 515 tỷ đô la Mỹ với doanh thu phí đạt là 64 tỷ đô la Mỹ hàng năm. Daiichi là công ty bảo hiểm nhân thọ tương hỗ đầu tiên ở Nhật Bản. Daiichi có nghĩa là đệ nhất hoặc đầu tiên. Với tiềm lực tài chính lớn mạnh cùng với kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính lên đến hàng trăm năm, Daiichi Life Nhật Bản đã không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trên toàn cầu, như ở châu Mỹ, châu Úc và đặc biệt rất chú trọng vào thị trường châu Á. Tại thị trường châu Á, Daiichi Life Nhật Bản đã có mặt ở các nước như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Singapore và dĩ nhiên trong đó có Việt Nam của chúng ta. Tại Việt Nam, đầu năm 2007, Bộ Tài chính đã chính thức cấp phép cho Dajilai được hoạt động tại thị trường Việt Nam thông qua việc chuyển giao từ liên doanh Bảo Minh CMG. Hiện nay, trụ sở chính của Dajilai Việt Nam được đặt tại số 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Daiichi chứng minh cam kết gắn bó dài lâu thông qua việc tăng vốn điều lệ liên tục và hiện nay đã hơn 7.700 tỷ đồng. Trải qua hơn 13 năm phát triển, ngày nay Daiichi Life Việt Nam đã nhận được sự tin yêu của hơn 3 triệu khách hàng. Và để cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo, công ty đã mở rộng mạng lưới lên đến 295 văn phòng trên khắp 63 tỉnh thành, cùng với hơn 93.300 đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Cho đến nay, Daiichi Việt Nam đã đạt được những kết quả kinh doanh rất ấn tượng. Doanh thu phí bảo hiểm của công ty Daiichi luôn tăng từ 40 cho đến 45% mỗi năm và đạt hơn 13.000 tỷ đồng vào năm 2019. Không chỉ có các hoạt động kinh doanh hiệu quả, Daiichi Việt Nam luôn quan tâm tới cộng đồng thông qua các hoạt động. Chương trình hoạt động hiến máu nhân đạo, hành động vì trái tim được tổ chức hàng năm. Chương trình đem ánh sáng cho người mù dành cho các bệnh nhân nghèo được triển khai liên tiếp trong những năm qua. Chương trình Tình thương cho em dành cho các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Triệu viên gạch hồng, nối nhịp cầu vui, xây dựng các cây cầu giúp đồng bào vùng khó khăn đi lại thuận tiện. Và nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tại Việt Nam, Dateline Việt Nam đã thành lập quỹ vì cuộc sống tươi đẹp, nâng các hoạt động về cộng đồng lên một tầm cao mới. Chính vì vậy, Dajilai Việt Nam đã rất vinh dự được trao tặng giải thưởng rồng vàng liên tiếp trong những năm qua, giải thưởng vì cộng đồng châu Á trao tặng. Bên cạnh đó, với những nỗ lực kinh doanh và trách nhiệm xã hội bền bỉ trong suốt 12 năm hoạt động, Dajilai Việt Nam đã vinh dự nhận được các giải thưởng như bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ghi nhận những thành tích xuất sắc của công ty trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Top 3 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2018 công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất trong 11 năm liên tiếp, top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất dành cho gia đình và trẻ em, top 20 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn, doanh nghiệp vì cộng đồng năm 2019 do Thời báo Kinh tế Sài Gòn tôn vinh, bằng khen của Bộ Tài chính trao tặng về những thành tích đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam. Tất cả những thành tựu này của Dachilai Việt Nam chính là nhờ ngay từ đầu ban lãnh đạo Dachilai Việt Nam đã kiên trì theo đuổi triết lý cam kết tất cả vì con người và phương châm hoạt động gắn bó dài lâu thông qua những sứ mạng rất cụ thể đó là đưa Dachilai Việt Nam trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng, là công ty phát triển bền vững, là sự lựa chọn hàng đầu của các nhân viên. Không chỉ nhận được sự tin tưởng của khách hàng Dagilai Việt Nam còn nhận được sự tin tưởng của rất nhiều đối tác lớn tại Việt Nam thông qua hợp tác độc quyền dài hạn với các đối tác như Sacombank, Liên Việt Sportsbank, SHB Bank, Bắc Á Bank, VPBank, Maritime Bank, HD Bank và đặc biệt ấn tượng đó chính là sự hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam VNPost nhằm mang lại chất lượng dịch vụ Nhật Bản tới người dân Việt Nam một cách sâu rộng hơn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo của buổi học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kiến thức chung về bảo hiểm. Trong phần này có các nội dung chính sau đây. Thứ nhất, nguồn gốc và khái niệm bảo hiểm. Thứ hai, vai trò của bảo hiểm. Bạn có biết bảo hiểm ra đời sớm nhất trong lĩnh vực nào và bắt nguồn từ đâu không? Hãy chú ý lắng nghe và tìm ra câu trả lời cho mình nhé. Đến đây, chắc hẳn bạn đã tìm ra câu trả lời cho mình rồi phải không nào? Bảo hiểm ra đời sớm nhất trong lĩnh vực thương mại là bảo hiểm hàng hải. Nguồn gốc bảo hiểm chính là từ rủi ro. Vậy, rủi ro là gì? Rủi ro là khả năng xảy ra biến cố bất thường có hậu quả thiệt hại và mang lại kết quả không mong đợi. Tôi lấy ví dụ, đầu năm 2020, cả thế giới bàng hoàng trước đại dịch corona – do một chủng virus mới đã gây ra nhiều tổn thất về sức khỏe, tính mạng, làm ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội ở nhiều quốc gia. Rủi ro có những tính chất sau đây. Thứ nhất, không lường trước được về khả năng xảy ra. Quay trở lại với ví dụ vừa rồi, không ai có thể ngờ được rằng chỉ sau một đêm, thành phố Vũ Hán đã trở thành ổ dịch khổng lồ và từ đó chủng virus này đã lây lan sang nhiều quốc gia khác, trở thành một đại dịch lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Thứ hai, không lường trước được về không gian, thời gian xảy ra. Mặc dù biết trước mức độ lây lan và nguy hiểm của chủng virus này và đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng không ai biết trước được rằng sẽ có bao nhiêu ca lây nhiễm tiếp theo, có thể xảy ra ở đâu, quốc gia nào và vào thời điểm nào. Thứ ba, không lường trước được mức độ nghiêm trọng và hậu quả. Trước sự bùng phát quá nhanh của đại dịch, thì chúng ta không thể tin liệu và thống kê được những thiệt hại về con người, về tài sản, về kinh tế do chủng virus này gây ra. Cuộc sống hiện nay của chúng ta vẫn còn tồn tại hàng ngàn, hàng vạn những rủi ro khác và tất nhiên không ai mong muốn chúng xảy ra. Tuy nhiên, rủi ro vẫn luôn tồn tại và đồng hành cùng với mỗi người. Rủi ro xảy ra thường dẫn đến hậu quả thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, hư hại tài sản, gián đoạn sản xuất kinh doanh, gây ảnh hưởng đến tài chính và cuộc sống của mỗi chúng ta. Từ xa xưa, con người đã có nhiều biện pháp để hạn chế hậu quả của rủi ro. Tuy nhiên, có bốn biện pháp cơ bản thường được sử dụng như sau. Biện pháp thứ nhất, né tránh rủi ro là tìm cách tránh, loại trừ hoặc hạn chế tối đa khả năng xảy ra rủi ro. Ví dụ, để tránh việc lây nhiễm virus corona thì nhiều người chọn cách ở nhà, không ra ngoài, không tiếp xúc với bất kỳ ai. Biện pháp thứ hai, kiểm soát rủi ro là biện pháp nhằm hạn chế tối đa các tổn thất có thể xảy ra. Ví dụ, để hạn chế việc lây nhiễm virus corona, nhiều người chọn cách đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên với dung dịch sát khuẩn. Biện pháp thứ ba, chấp nhận rủi ro. Đây là hình thức mà người gặp phải tổn thất tự chấp nhận khoản tổn thất đó. Ví dụ, trước diễn biến dịch bệnh lan nhanh ở Vũ Hán, nhiều bác sĩ vì tính chất công việc phải cứu chữa cho bệnh nhân, nên họ đã chấp nhận phải tiếp xúc với người bệnh phải sinh sống và làm việc ngay trung tâm dịch, mặc dù họ biết rằng nguy cơ lây nhiễm rất cao nhưng họ vẫn phải chấp nhận. Tuy nhiên, với ba cách trên thì người gặp phải rủi ro vẫn phải tự chịu tổn thất về tài chính. Vậy, có biện pháp nào hiệu quả hơn không? Một trong những biện pháp hiệu quả được rất nhiều người lựa chọn đó là chuyển giao rủi ro. Tức là cá nhân, tổ chức chuyển giao rủi ro của mình cho doanh nghiệp bảo hiểm để đổi lấy sự an toàn về tài chính trong suốt thời gian chuyển giao. Đây chính là nguyên lý cơ bản của hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Ví dụ, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, gây ra nhiều sự lo lắng, hoang mang cho người dân, thì dai Daiichi Life Việt Nam vẫn cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm cho những khách hàng tham gia với công ty. Điều này đã giúp cho nhiều khách hàng tìm đến dai Daiichi để chuyển giao rủi ro về tài chính. Khái niệm bảo hiểm Cá nhân, tổ chức muốn chuyển giao rủi ro cho doanh nghiệp bảo hiểm để mong muốn được bảo vệ khi rủi ro xảy ra. Việc chuyển giao rủi ro được hai bên thực hiện được xác nhận thông qua những văn bản cụ thể có giá trị về mặt pháp lý, đó gọi là hợp đồng bảo hiểm. Trong đó, người chuyển giao được gọi là bên mua bảo hiểm, người nhận chuyển giao được gọi là doanh nghiệp bảo hiểm. Đến đây, chúng ta có một khái niệm cơ bản về bảo hiểm đó là Bảo hiểm là biện pháp chuyển giao rủi ro thông qua hợp đồng bảo hiểm. Nội dung tiếp theo Vai trò của bảo hiểm Bảo hiểm có tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến mọi hoạt động của đời sống kinh tế xã hội. Vai trò kinh tế Bảo hiểm góp phần ổn định tài chính của tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm. Đóng vai trò trung gian trong việc huy động vốn cho nền kinh tế quốc dân. Góp phần ổn định ngân sách quốc gia. Vai trò xã hội Bảo hiểm góp phần đảm bảo an toàn cho nền kinh tế xã hội, tạo thêm việc làm cho xã hội tạo nếp sống tiết kiệm và mang đến trạng thái an toàn về tinh thần cho xã hội.